Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến bóng đá cũng như là cái kênh uh, ờ, Tiến soi kèo. Thì trong cái video này này, Tiến sẽ nhận định uh, phân tích cho anh em tham khảo một cái trận đấu rất là sớm tại ngoại hạng Anh. Uh, trận đấu giữa Bournemouth với Liverpool ở vòng 26. Đấy thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 19 h 30 vào tối ngày 11 tháng 3 nha anh em. Ok thì uh, trước khi mà đến với cái trận đấu này ấy thì Tiến có đôi lời muốn chia sẻ với anh em một chút nha à, thì có những anh em mà hỏi tiếng ấy à, là vào nhóm này có tốn phí không anh hay là à, rồi rồi kèo có chuẩn có chắc ăn không đấy thì tiếng nói thật với anh em chứ tiếng cũng như anh em thôi à, nhưng tiếng khác ở cái chỗ là là là tiếng am hiểu về bóng đá này cũng như là có những cái thông tin rất là quan trọng về tình hình lực lượng à, rồi à, lấy được những cái thông tin này ở đâu ấy, thì, thì tiếng không có tiện nói ra nha anh em đấy nói chung thì trên video tiếng nói rất là rõ các cái mã kèo mà tiến đã đẩy lên trên youtube thì chủ yếu chỉ là những cái mã kèo mà để cho anh em tham khảo thôi để anh em nhớ nhé những mã kèo này là tham khảo thôi nếu mà anh em trùng máu hợp ý với anh em thì anh em cứ vào còn không thì anh em có thể ờ, đánh ngược lại ok cho anh em còn những cái mã kèo mà chuẩn này kèo vip ấy thì à, ờ, ờ, tiếng nói là sẽ xem xét lại khi mà có được cái thông tin chính thức hơn cũng như là cái tình hình lực lượng của hai đội ra sao trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng đấy thì lúc đó có cầu thủ nào thiếu cầu thủ nào rồi ra sân với cái đội hình gì rồi sơ đồ gì đấy nói chung thì riêng cái mã kèo chuẩn kèo vip mà tiến đẩy lên trên nhóm cho anh em à, theo ấy thì tiến cũng phải phân tích soi kèo rất là kỹ à, rồi mới đẩy lên nhóm chứ không phải là cho bừa cho bậy đấy à, tuy bóng đá là không biết trước được cái điều gì hết nhưng à, à, khi mà có được những cái thông tin quan trọng trước cái trận đấu trước giờ bóng lăn anh em thì cũng là một cái lợi thế à, khi mà anh em đầu tư vào cái bộ môn à, banh bóng này đúng không anh em đấy thì nói tóm lại ấy, à, anh em mà thật sự muốn vào nhóm cùng đồng hành với Tiến à, cùng đầu tư banh bóng một cách hiệu quả nhất ấy, thì cứ liên hệ nghe cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram ở uh, phía dưới góc màn hình của cái video này còn cái điều kiện mà để vào nhóm ấy thì uh, nó đơn giản thôi anh em chỉ cần thứ có hai điều kiện thôi thứ nhất là anh em phải có một số vốn nhất định này à, thứ hai là anh em phải chơi chung trang với nhóm mình đấy à, chỉ cần anh em có một số vốn tầm à, ít nhất cũng là từ một hai củ trở lên đấy vì cái số 4 này thì tiến mới có thể chia kèo uh, cho anh em ra vào để anh em kiếm lãi uh, còn uh, anh em mà cầm vài trăm rồi xin vào nhóm ấy rồi xin kèo này thì tiến khuyên anh em là anh em uh, không nên vào để làm gì hết đấy mà anh em hãy để cái cái vài trăm đó anh em ăn uống uống cà phê đi chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc mà cầm vài trăm là sẽ ăn lên được vài củ vài chục củ thì uh, sẽ không có chuyện nó xảy ra đâu nha anh em đấy còn cái việc mà chơi cùng trang với tiếng ấy thì anh em có lợi hơn rất là nhiều uh, khi chơi rất là nhiều hơn nhiều hơn khi mà anh em chơi bên ngoài qua hậu qua cò luôn nếu mà anh em chơi trên trang ấy, thì luôn có rất là nhiều các mắc kèo để anh em lựa chọn này anh em có thể uh, uh, ra vào tùy thích này rồi uh, nếu như mà tiến lên kèo cho anh em á nhưng mà tầm 15 phút trận đấu diễn ra nếu mà kèo đó mà thấy không ổn ấy thì tiến sẽ báo lên trên nhóm cho anh em bán cái kèo đấy đấy tự chơi trên trang thì anh em có thể vào kèo bán kèo được hết nha anh em còn cái việc mà anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cõi thì uh, vừa bị mất like mất phí này còn gặp nhiều cái vấn đề uh, uh, phức tạp khác nữa chưa nói đến là dính đến pháp luật nữa đúng không anh em rất là phiền phức luôn thì tự chơi trên trang ăn thua cũng chẳng có ai biết hết không có phiền tới ai hết nói chung rất là thoải mái cho anh em luôn à, tóm lại là anh em nào cần vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho tiến nha tất cả đều là miễn phí luôn tiến sẽ không thu một đồng phí một lọc lá nào từ anh em hết nên em cứ yên tâm nhé ok thì quay lại với cái trận đấu giữa ờ, uh, mệt với liverpool thì trước tiên tiến sẽ đảo qua cho anh em xem về các cái mã kèo ở cái uh, cuộc đối đầu này đây thì nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo là đội chủ nhà Bournemouth được ờ, đổi cách Liverpool à, lần chấp lần lượt với các mắc kèo là từ 1.25 này 1.5 à, à, một hòa rồi 1.75 đấy còn cái mắc kèo tài xỉu á, thì à, có từ 2.5 cái chặn này cho đến 3 hòa cả chặn luôn đấy còn có mã 3.25 nữa này nói chung là rất nhiều mã kèo luôn nha anh em ok thì với à, các cái mã kèo này ấy thì ờ, thì ờ, tiến cũng sẽ cùng anh em đi phân tích về hai cái đội bóng này cũng như cái trận đấu này rồi tiến mới đẩy lên mã kèo cho anh em uh, tham khảo ok thì uh, hiện tại tiến sẽ cho anh em xem cái phân tích về hai trận đấu này này <coughs> đấy thì anh em có thấy là chủ nhà mệt này hiện thì uh, đội bóng này đang trải qua cái chuỗi trận uh, phải nói là rất là tệ luôn khi mà chỉ có được uh, mà một chiến thắng nè hai hòa và phải nhận đến 7 thất bại ở 10 cái vòng đấu gần nhất đấy thì với những cái chuỗi chặn mà mà khá tệ hại này này đã khiến cho bên Mệt phải đứng ở cuối bảng xếp hạng à, ngoại hạng với 21 điểm này sau 25 vòng đấu và anh em có thể thấy thêm là bên Mệt chính là cái đội bóng mà à, để thủng lưới nhiều nhất với 51 lần đấy nhưng mà hiện tại thì bên à, Mệt vẫn còn cái cơ hội để thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm này nha anh em thoát khỏi cái nhóm các hạng này vì hiện tại tính ở cái vị trí à, thứ 15 là Leicester tuy hơn năm bậc nhưng mà uh, ờ, Bournemouth chỉ kém cái đội bóng này với 3 điểm cách biệt mà thôi đấy nhưng mà nếu mà thoát khỏi cái vị trí này á, nếu mà muốn thoát á, thì ờ, Bournemouth cần phải cải thiện hơn rất là nhiều ở cả công lẫn thủ này cũng như là cả cái lối chơi nữa đấy nhưng mà trước khi mà tính tới cái điều đó ấy, thì ờ, ở vòng đấu này Bournemouth sẽ phải tiếp đón uh, uh, Liverpool cái đội bóng đã từng hủy diệt Bournemouth lên đến uh, 9-0 ở cái trận lượt đi ngoại hạng Anh vừa rồi đấy trước đó thì Liverpool cũng toàn thắng trước Bournemouth luôn nè anh em anh em có thấy này đấy và hiện tại nhìn cái phong độ của Liverpool ấy thì anh em thấy sau cái trận uh, thua Real 2 năm ở cái trận lượt đi cúp C1 ấy với tỷ số 2 năm này này và hòa 0-0 trước uh, Crystal Palace ở cái vòng tiếp theo thì uh, thằng Liverpool này đã làm rất là tốt ở cái hai vòng đấu gần đây nhất luôn đấy thì sau cái trận hòa 0-0 này này thì uh, Liverpool đã được quay trở lại sân nhà và có liên tiếp hai chiến thắng đầu tiên là chiến thắng trước ờ, World War với tỷ số 2-0 này nè đấy và mới đây nhất là một cái trận cầu hủy diệt của Liverpool à, khi mà thắng quỷ đỏ mụ lên đến 7-0 thì cái trận thắng quỷ diệt này ấy à, <coughs> cái trận thắng quỷ diệt này anh em thấy này thì à, à, cũng được xem là cái trận thắng lịch sử của Liverpool luôn nha anh em đấy và với cái phong độ thăng hoa này à, Liverpool sẽ tiếp tục làm khách trên sân của Bournemouth một cái đội bóng mà có phong độ khá là tệ và nằm ở cuối bảng xếp hạng đấy thì sẽ sẽ rất là khó để cho Bournemouth có thể cản bước được cái thằng Liverpool này à, để Liverpool có được 3 điểm trong cái cuộc đối đầu này đấy. đấy và còn chưa nói đến cái trận lượt đi ngoại hạng thì thì Bournemouth cũng đã thua 9-0 rồi nên cái trận lượt về này thì thì thật sự mà nói là, là rất là khó để cản bước Liverpool luôn nha anh em đấy à, và giờ thì lại gặp lại nhau ở cái uh, giai đoạn lượt về ở cái giải ngoại hạng này à, tuy là cái tỷ số hủy diệt 9-0 nó sẽ rất khó để lặp lại nhưng mà chắc chắn á, là một cái chiến thắng dành cho Liverpool là cái điều mà hoàn toàn nằm trong cái tầm tay của huấn luyện viên Klopp mà thôi à, và sau những gì mà Tiến đã phân tích đấy thì à, Tiến vẫn có cái niềm tin vào cái mã kèo à, Liverpool chấp 1.25 cả chặn nha anh em đấy nhìn lại nhìn lại à, cái bảng xếp hạng một lần nữa này Tiến sẽ cho anh em nhìn lại này đấy nhìn vào cái bảng xếp hạng đi thì anh em thấy Liverpool đang có được 42 điểm sau 25 vòng đấu đấy và đứng ở vị trí top 5 à, và từ cái giai đoạn mà chê tệ hại ở, đầu mùa giải đến bây giờ ấy thì à, thằng Liverpool này đã chính thức quay trở lại top 5 của giải đấu này à, thì chắc chắn một việc gần Liverpool nó sẽ hướng đến cái vị trí là cao hơn nữa chứ không phải là chỉ đứng yên ở cái top 5 này không đâu đó và nên á xét về mọi cái yếu tố á, từ cái phong độ này cho đến cái vị trí trên bảng xếp hạng rồi cho đến à, cái lịch sử đối đầu giữa Liverpool với Bournemouth ấy thì ờ, tất cả đều ờ, rất là khó để cản trở ờ, Liverpool giành chọn 3 điểm trong cái cuộc đối đầu này và Tiến sẽ chốt cho anh em một cái mã kèo duy nhất trong cái trận cầu này nha anh em để cho anh em tham khảo đấy Ok Tiến sẽ cho anh em cái mã kèo là Liverpool chấp 1.25 cả trận còn à, à, bên cạnh đó thì còn có mã kèo VIP này cũng như là mã kèo tỷ số đấy những mắt kèo chuẩn không thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo ok vì vì uh, những cái mắt kèo này ấy, thì tiến sẽ đẩy lên uh, trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng lúc đó thì uh, cái mã kèo mà tiến đưa ra nó sẽ chuẩn hơn vì uh, những cái thông tin cũng như tình hình lực lượng lúc đó thì tiến sẽ nắm rõ hơn đấy thì ok cái video này cũng dài rồi tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây còn những anh em nào mà muốn vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram phía dưới góc màn hình này nhé Đấy, thì tất cả đều là miễn phí nên anh em cứ mạnh dạng liên hệ cho Tiến nha. Ok, thì anh em ờ, cũng đừng có quên là ấn like cũng như là ấn nút đăng ký uh, theo dõi kênh uh, Tiến bóng đá uh, cũng như là cái kênh uh, Tiến soi kèo và Tiến xin chúc anh em luôn thắng ở các mắc kèo sắp tới mà anh em đầu tư. Và uh, còn một điều nữa là vào ngày 11 tới ấy, thì uh, có hai trận đấu tại giải đấu AFF Cup. Uh, À, xin, xin lỗi anh em có hai trận đấu tại giải uh, U20 châu Á thì hai trận đấu đó Tiến sẽ lên video vào à, à, sáng ngày mai trận giữa U20 Gan với U20 gắt này rồi trận đấu giữa U20 Uzbekistan với U20 Úc đấy thì hai trận cầu đó Tiến sẽ đẩy lên cái kênh tiếng bóng đá này nha anh em nếu mà anh em tìm không ra cái kênh tiếng bóng đá này anh em có thể vào cái kênh tiếng soi tạc tiếng soi kèo anh em chỉ cần kéo xuống một tí thôi đấy thì sẽ thấy cái kênh tiếng bóng đá hiện ra anh em chỉ cần ấn vào là sẽ ra kênh tiếng bóng đá ok thì uh, à, 7 giờ sáng mai Tiến sẽ lên kèo cái video hai trận đấu đó cho anh em